qua cái kèo trận nha còn cái kèo góc thì anh em cũng đã hấp full cái mã kèo góc trong cái trận này thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận um, dòng 31 của ngoài hàng Anh nữa nha anh em đó là trận của Nottingham Forest và Manchester United diễn ra vào lúc 10 giờ rưỡi vào ngày 16 tháng 4 ờ, thì anh em cũng thấy trên phần màn hình là cái đội hình ra sân của hai đội thì anh em thấy đây đây là cái đội hình ra sân của bên phía MU và Nottingham Forest thì bên phía MU ra sân với cái đội hình là 4-2-3-1 hàng công cao nhất đó là Voler uh, ờ, Bohet là Sancho nè Anthony nè Casemiro Bruno Fernandes thì um, MU đang tung ra với cái đội hình mạnh nhất của mình để đấu và để có cái phong độ tốt nhất đặng có thể chặn sau gặp cái thằng um, Sevilla trên sân nhà của Sevilla nha anh em thì à, giống như trong cái lượt đi của thằng uh, cúp C2 á, thì anh em thấy thằng MU ăn 2-0 nhưng mà bị gỡ lên hai điều do hiệp 2 nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận của MU này nữa. Thì anh em thấy hai đội hình, bên phía thằng uh, à, MU thì có chấn thương của Rashford nè anh em. Thì bên phía bên phía của thằng uh, bên phía của thằng uh, Nottingham Forest thì cũng bị chấn thương tới năm cầu thủ thì còn trong cái bảng vị trí bảng xếp hạng thì anh em thấy thằng MU đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 56 điểm sau 29 vòng đấu trong khi đó thằng Tottenham cũng vẫn đang đứng vị trí thứ năm nha anh em và có 53 điểm nếu mà trận này thằng MU để thua thằng Tottenham nó sẽ thắng nó vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng thì thằng Tottenham à, thằng MU nó sẽ bị tụt hạng nha anh em thì bởi vậy MU sẽ gắng thắng trong trận này còn thằng Nottingham Forest tuy trận mùa này Nottingham Forest mới vừa lên hạng nhưng mà Hiện tại Nottingham Forest đang đứng vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và có 27 điểm. Sau 30 vòng đấu thì Nottingham Forest đang đứng vị trí đèn đỏ rất là nguy hiểm cho Nottingham Forest trong cái trận này luôn nha anh em thì trong cái thành tích đó thành tích gần nhất của bên phía đội chủ nhà là Nottingham Forest thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất Nottingham Forest chỉ thắng được đúng một trận thôi nha anh em thắng được đúng một trận trước thằng Leeds nè và để um, 9 trận gần đây nhất á, thì Nottingham Forest đã thua tới 6 trận và để hòa 3 trận thì anh em thấy cái phong độ của thằng Nottingham Forest tuy những cái trận đầu mùa giải nó đá hay thiệt nó mới lên hạng nó đá hay nhưng mà những trận về cuối giải thì Nottingham Forest đang bị tụt phong độ anh em thấy những trận trước đó của Nottingham Forest rồi còn bên phía MU thì anh em thấy MU trong những trận gần đây nhất á, thì MU chỉ có để thua hai trận trước thằng Newcastle và thằng à, Manchester Liverpool thôi anh em thì còn bao nhiêu là thằng Manchester United đều toàn hòa và thắng không nha anh em thì cái phong độ của thằng MU cũng đang rất là tốt thì lượt về trên sân nhà của thằng Sevilla thì um, được đánh giá là thằng MU nó sẽ um, thắng là loại ngược vòng là cái tỷ số là cách biệt nha anh em còn trong cái lịch sử đối đầu giữa thằng uh, MU và cái thằng Nottingham Forest thì anh em thấy trong 4 lần gần nhất á, thì thằng MU đã thắng toàn 4 lần luôn nha anh em, thắng 4 lần. Thì anh em thấy lần thắng trước đó là thắng với cái tỷ số là 5-9-9, thắng với cái tỷ số là 8-1 và gần đây nhất thắng 3-0 nè, thắng 3-0, thắng 2-0 thì nó Tottenham Forest không có một cái cơ hội nào để ghi bàn vào lưới của thằng MU thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo MU được trong cái trận này được nha. Thì mình sẽ tiến vào cái phần à, tỷ lệ kèo trong cái trận này cho tất cả anh em xem luôn. Thì anh em thấy cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này là thằng MU chấp với cái mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2,2.5 thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng MU chấp được nha anh em nhưng mà anh em nào đang chơi trang giống như mình thì anh em chờ cái mã kèo nó tụt xuống còn 0.5 á thì anh em vào cái mã kèo là thằng MU chấp 0.5 thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn thì trong cái trận này nếu mà MU thắng 1-0 hoặc 2-1 thì anh em cũng vẫn thắng kèo à, chọn kèo còn anh em vào cái mã kèo 0.75 thì tỷ lệ nếu mà nó ăn 1-0 hoặc 2-1 thì anh em chỉ húp được có nửa kèo thôi bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được những mã kèo húp trọn thì còn mình sẽ vào tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận này thì mình có chốt 4 mã kèo cho tất cả anh em trong cái trận này đây thì anh em thấy à, mình chốt kèo nguyên trận cho tất cả anh em là nằm MU 0.5 nè nằm tài 2.5 nè thời đó anh em chỉ cần vào hai cái mã kèo chính trong cái trận đấu này là nằm trên và nằm tài đó anh em chỉ cần vào hai cái mã kèo chính này còn hai cái mã kèo phụ thì anh em có thể vào hiệp 1 MU chấp góc nè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 đăng ký trang giống như đưa anh em vào nhóm để anh em lấy được nhiều kèo chơi hơn nha thì đến đây mình cũng đã sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau